Hình hại vô lễ nhắc nhở người tuổi Tý nhớ cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình, nếu không bạn sẽ vô tình phạm lỗi với người lớn đấy. Nhất là những câu bông đùa, chỉ nên nói với người ngang hàng thôi bạn nhé. Thiên ấn xuất hiện nâng đỡ mà con giáp tuổi Tý trở nên sáng tạo hơn. Trước khi chỉ ra bất cứ vấn đề nào ngày hôm nay, hãy nghĩ đến những giải pháp tiềm năng. Bạn có thể trở thành một nhân vật quan trọng nếu như bạn tránh được việc chỉ trích, soi mói, đánh giá đấy. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho con giáp này có góc nhìn mới về một người khác, từ đó bạn trở thành một người thấu hiểu hơn, biết cách giữ mối quan hệ hài hòa hơn, hạn chế được việc đánh giá vấn đề quá chủ quan. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân. hai, Tử vi tuổi Sửu. Thiên tài hỗ trợ cho việc làm ăn của con giáp tuổi Sửu thêm phần hanh thông, nguồn thu lúc này đã đổ về nhiều hơn, thậm chí có người làm công ăn lương may mắn được nhận thưởng trong thời gian này, nếu muốn xem xét đối tác làm ăn thì lúc này cũng được xem là thời điểm phù hợp. Thổ mộc xung khắc cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này có nhiều dấu hiệu không tốt. Có thể những trận cãi vã đã đẩy hai người ra xa, tình cảm giạt nứt và có thể lạnh nhạt, thậm chí hai người đang tạo điều kiện cho người thứ ba xuất hiện. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay ngày 26 âm lịch là ngày ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, chăm sự điều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào, Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Tam hội hỗ trợ để người tuổi dần có thể đắm mình vào những tưởng tượng thú vị nhất trong đời sống. Nếu bạn muốn mọi thứ diễn ra như thế nào thì hãy cứ thử bắt đầu bằng việc mơ ước, tham vọng xem sao. Khi đã có mục tiêu của mình thì chắc chắn bạn sẽ biết làm thế nào để thực hiện được nó. Kiếp tài nhắc nhở người tuổi dần đừng giấu đi những điểm yếu của bạn.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 Thực tế việc này không hiệu quả mà còn làm bạn yếu hơn nữa đấy. Hãy ăn uống khoa học và đúng cách sẽ giúp bạn trở nên khỏe mạnh, săn chắc hơn trước rồi. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gà, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, Mão Thìn tương hại nhắc nhở con giáp tuổi Thìn phải quan tâm tới những chi tiết nhỏ vì nó sẽ gây ra ảnh hưởng lớn. Hôm nay cũng không hề tốt cho các quyết định, bạn nên cân nhắc thật kỹ, không nên vội vàng chút nào. Chính tài hỗ trợ cho người tuổi Thìn có thể ăn nên, làm ra, nếu muốn bắt tay vào việc gì hãy thực sự hành động. Hãy đừng mong rằng mình làm gì cũng đúng ngay, cơ hội đang có hãy thực hiện, nếu sai thì cố gắng sửa chữa, làm lại với sự quyết tâm cao thổ mộc xung khắc không tốt cho việc bắt đầu mối quan hệ mới, sẽ có những buổi hẹn bạn cảm thấy vui vẻ nhưng đó có thể chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Bạn chớ nên mơ mộng xa xôi vào lúc này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ chiêu chuộng bản thân một chút là tốt, nhưng quá mức lại là không hay chút nào nhất là trong ngày có thương quan ngăn trở con giáp tuổi tỵ nhé. Hôm nay bạn phải đưa mình vào kỷ luật, phải nghiêm túc với chính bạn nếu muốn có được những thành quả tốt trong công việc, cuộc sống tương lai. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho con giáp tuổi tỵ cải thiện sức khỏe hiện tại, bạn đã quan tâm hơn, dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện và cải thiện việc ăn uống. Thời gian này có người còn có được thân hình như mình mong muốn. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 26 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mù bàn chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân, bảy. Tử vi tuổi ngọ. Ảnh hưởng của máu ngọ tương phá không tốt cho những dự định của bạn trong lúc này đâu. Nhất là những việc quan trọng bạn nên để tới dịp khác, khi bạn có đầy đủ thông tin hơn, góc nhìn được mở rộng hơn, ngay khi có thực thần nâng đỡ, con giáp tuổi ngọ hãy dùng sự tử tế, sự cảm thông là vũ khí sắc bén để xây dựng các mối quan hệ, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn ngày hôm nay. Tình bạn chỉ tốt đẹp khi được xây dựng trên những nền tảng chân thành, tử tế thôi, hẳn bạn biết điều đó. Ngũ hành tương sinh là dịp tốt để bạn có khởi đầu mới cho việc cải thiện sức khỏe. Hãy thực hiện việc chạy bộ, tới phòng gym hay tham gia lớp tập yoga mà đã có dự định nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ quý nhân phù trợ, dần, mão. 8. Tử vi tuổi mùi Những cảm xúc lãng mạn chính là linh hồn trong ngày hôm nay của con giáp tuổi mùi trong ngày có tam hợp. Bạn có thể khám phá chính những điều thú vị trong tâm hồn mình, cũng như những người mà bạn yêu thương. Đừng quên rằng có rất nhiều cách khác nhau, có những ngôn ngữ khác nhau để biểu đạt cảm xúc đấy. Thiên tài xuất hiện, người tuổi mùi nên thực hiện các kế hoạch liên quan tới tiền bạc, Thậm chí đó là khởi động một dự án đầu tư mà bạn tìm hiểu đã lâu và cảm thấy an tâm khi để tiền mình vào đó. Tuy nhiên, chớ nên tham lam mà vay mượn quá nhiều, chỉ nên sử dụng số tiền bạn có khả năng chi trả và xoay vòng được. Thổ mộc xung khắc cho thấy sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, không được nghỉ ngơi đủ nên bạn thường xuyên đau đầu, buồn ngủ và mệt mỏi. Lúc này nên đi ngủ sớm để nhanh hồi sức bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Nhờ có chính quan nên dường như chẳng gì có thể qua nổi mắt con giáp tuổi thân ngày hôm nay, kể cả các chi tiết nhỏ nhặt nhất, vụn vặt nhất đi chăng nữa. Dường như đây là ngày mà bạn trở nên vô cùng nhạy bén, thông suốt với công việc, thế nên kết quả sẽ rất tốt đấy. Ngũ hành xung khắc dự báo có những rắc rối liên quan tới mối quan hệ của bạn và một nửa của mình. Đừng vội nghe lời khuyên của người ngoài vì họ không có góc nhìn đúng, họ chỉ đang mang quan điểm cá nhân ra nói mà thôi, theo lịch vạn niên, ngày 7 tháng 5 năm 2021 là ngày can ất. Người tuổi thân lưu ý hôm nay ngày can ất không chỉ bệnh ở hầu. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu. Lục xung là điểm báo không tốt cho việc giao tiếp của con giáp tuổi dậu trong ngày hôm nay, có thể vì chút hiểu nhầm hoặc đơn giản là ý kiến không đồng nhất với góc nhìn khác nhau mà nảy sinh tranh cãi. Khi việc đúng sai không rõ ràng thì bạn nói nhiều cũng vô ích mà thôi. Trong ngày có thiên quan, mọi giao dịch ngày hôm nay cần phải được tiến hành với thái độ tập trung cao, thay vì sự sao nhãng, thiếu nỗ lực như bây giờ nhé con giáp tuổi dậu. Kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào những đầu tư của bạn cho công việc đấy. Kim, Mộc Sung khắc nhắc nhở người tuổi dậu nên tránh xa các quyết định liên quan đến tiền bạc. Nhất là lúc này không nên cho vay mượn tiền bạc, chắc chắn sẽ khó lấy lại, bạn sẽ phải hối hận vì cho ai đó vay tiền vào lúc này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. 11. Tử vi tuổi tuất Lục hợp giúp cho những mối quan hệ của con giáp tuổi tuất với mọi người trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Lúc này khá phù hợp cho buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè để hàn gắn tình cảm với mọi người. Nhờ chính tài mà tài lộc khởi sắc, có người vừa nhận lương nên tiền bạc dùng rỉnh, bạn có thể mua sắm món đồ mà bạn mong muốn bấy lâu. Bạn sẽ có cơ hội mở rộng việc kinh doanh, đầu tư trong thời gian này, Thổ mộc xung khắc cho thấy sức khỏe của con giáp này đang đi xuống, có thể vì căng thẳng kéo dài nên bạn thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ, không tỉnh táo. Hãy cố gắng đảm bảo giấc ngủ của mình mỗi tối bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi, Tam hợp xuất hiện trong thời điểm này khuyến khích người tuổi hợi mở rộng các mối quan hệ của mình, tìm hiểu những đối tượng mới, gia tăng các cuộc hẹn, những cặp đôi cơ hội cao để hàn gắn lại tình cảm dạn nứt bấy lâu nay, có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng lúc này giúp hai người hiểu nhau hơn. Hôm nay chính ấn giúp người tuổi hợi gia tăng vị thế, ai đó nói với bạn rằng họ đang thay đổi, nhưng hình như bạn không tin họ cho lắm. Tại sao không thử nhẫn nại với họ nhỉ, có thể những thay đổi ấy chưa lập tức được thể hiện rõ ràng thì sao? Bình tĩnh chờ đợi thêm xem sao nhé.